tiến hành à, lắp đặt à, máy đặt à, lông gà lông vịt này cho các bác ở chợ Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc chợ gà <laughs> livestream luôn chị ạ quay video cho bà con xem quay video luôn đang xếp hàng Yên Phúc người thật việc thật đâu về tối xem TV này thấy mình lên TV cho cho nó cũng đều. Quay sang nó quay chậm thế nhở? chị uh, thử ấy vào đi bê, bê cái chân cho nó bằng đấy chân nó chưa bằng chân bên kia nó kê gạch kìa kê kê kê đấy chị chị kê xuống đi kê dịch dịch ra đây đi kê rồi Không cần cây gạch đâu chị ạ. Không cần cứ thuê nó viên gạch vào mình quét cái là nó dễ. Cây gạch nó chuyện không đều. Vì cái nền này nó không bằng. Okay. trồng cốt lên mình nhìn cái trục trong này đấy không thế này thôi nhá nó máy nào nó cũng giống máy nào như thế ngay cả máy của anh con bên cũng thế quan trọng là con gà nó bên mình nó sạch để quay hóa hóa bye cắt chân đi đấy được chưa nhanh hơn chị ờ, vặt tay nhiều Vâng <laughs> thật, nhưng mà tốn, tốn nhiều điện quá à, <laughs> Nhưng mà mình cái thời gian đấy mình làm nhiều con hơn Đấy cái này anh là anh ờ, thiết kế cái thiết kế cái automat nữa anh ạ Ừ vâng, là hôm nào chỉ cần một bên là cắm lên là ấy luôn

loại tinh cái này được ừ, được khoảng 85 85 90 phần trăm rồi 90 thôi ừ. tầm 85 90 thôi Đấy. phần trăm nhìn nó không bị ờ, dập mỏ không bị gãy cánh này đấy nhỉ hơi bị già nước gì mình nhúng uh, mình, chị nhúng máy hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi kỹ ừ, vâng con cho máy kia xuống cái nào cô I chim thế